Rồi, à, chào mừng các bạn đến với Top Lò Sim quận 9 cũ mà giờ là thành phố Thủ Đức nha các bạn. À, hôm nay Duy Nguyễn vượt 500 à, cây số, lộn 50 cây số từ bên à, Bình Tân đi qua bên đây để thực hiện những dự án video quen thuộc của mình. À, à, nói chung là gym là một cái đam mê không thể nào mà gọi là nó nó nó nó nó, nó phá bỏ mà không thể nào mà nó làm cho Duy Nguyễn có thể một cảm giác trùng chân hay là mỏi gối. À, ít nhất là năm 70 tuổi nha các bạn. À, và, và cuộc đời của Duy Nguyễn mặt trắng này nó gắn liền với những chặng đường thành công sự nghiệp rất tuổi trẻ những cái tai nạn trên ờ, xa lộ và những cái ờ, màn drama đẫm máu trên mặt trận online thì ờ, một trong những màn drama đẫm máu đó thì có những một cái sự việc mà nó xảy ra hồi hồi năm ngoái hồi năm ngoái nha các bạn đó là tai di nguyễn một tai nạn khá là nặng à, xe nặng thôi chứ mà không bị gì hết á à, trên à, cầu sài gòn và cái tai nạn đó nó đã dẫn tới một cái màn tranh đấu cực kỳ nảy lửa với công ty bảo hiểm và Duy Nguyễn nhớ ra mãi câu nói của nhân viên công ty bảo hiểm đó là người ta nói với Duy rằng á là có cái kết quả như ngày hôm nay thì chắc anh sẽ không bao giờ mua bảo hiểm nữa đâu đó thì anh không trả lời câu hỏi đó vậy thì Duy Nguyễn có tiếp tục mua bảo hiểm hay không thì ngày hôm nay đó là nội dung của video này à, đối với Duy Nguyễn á, là một con người trong cuộc sống này mình thành công mình đẳng cấp thì mình sống phải chất và phải nét mình phải trước sau như một wow. mình sẽ nhìn việc không nhìn người nha các bạn và Duy Nguyễn luôn à, sống và hành động theo cái à, tôn chỉ đó và một câu trả lời khẳng định chạy con mẹt 7 tỷ này nguy hiểm bức thật bảo hiểm là gì đó là một cái giá trị của sự văn minh một một cái thước đo của đời sống đẳng cấp còn cái chuyện mà trong quá trình xảy ra bảo hiểm nó abc nó xào nó chẻ nó cắn nó gì đó cái chuyện đó là chuyện nó nó không đại diện được cho hai chữ bảo hiểm nha các bạn tức là cái sự việc đó nó xảy ra với người a với người b với người c thì nó chỉ là một cái hiện tượng có thể là ừ chỗ đó làm chưa chuẩn hay là người đó làm chưa tốt nhưng nó không có đại diện được cho cái mô hình bảo hiểm mà nó trong trong cái suy nghĩ của những người những người như duy đó là cuộc sống này mình đâu có khe được tất cả đúng không xe cũng phải bảo hiểm nhà cũng phải bảo hiểm rồi à, này nọ kêu bảo hiểm mình không tư vấn bán bảo hiểm mình cho nó là cái quan điểm của mình và dẫn tới cái việc ngày hôm nay mình tiếp tục mua bảo hiểm nó không nó nó một quá là nó nguyên nó là nó là do cái suy nghĩ của mình và thứ hai á là do cái và cách sống của một người đàn ông có trách nhiệm cái bảo hiểm nó nhiều phốt lắm bạn cái phốt con mẹt này là phốt khác còn cái phốt con bé bảo hiểm kia nó bị đuổi nữa đó con bé bảo hiểm kia mà nó nói chung là nó, nó đứng về quyền lợi khách hàng mà nó có gì đó với công ty đó, nó, nó bị đuổi thì à, anh đã từng nói một câu rồi nếu mà em nghỉ công ty đó thì sau này em làm công ty nào á thì em chỉ cần cầm hợp đồng tới đây thôi không nói gì nữa wow. men không các bạn yes. men không nói miệng men vậy thôi nhưng mà có những cái trong kinh doanh nè các bạn trong cái giai đoạn dịch covid đóng cửa 4 tháng đúng không các bạn ai ở đâu có yên đó tức là mẹ là tôi không bỏ tôi bỏ nhà luôn nè mà trong giai đoạn đó là mẹ của duy nó hết bảo hiểm con bé kia nó chào nó bán cái nói anh hứa là anh mua của em nhưng anh đâu có khùng tới mức mà xe anh đóng bỏ trong nhà chuột nó cắn dây thôi mà anh phải mua bảo hiểm của em mà mà chuột cắn dây bảo hiểm nó cũng trả nữa các bạn nên thôi chừng nào thành phố mở cửa ra thì mua vậy thì anh mua bảo hiểm này vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 ha ngày 1 tháng 10 mở cửa nó chạy tới nó chụp hình nó làm thủ tục nó chán lắm bạn cái xe nè tôi nói thiệt á bây giờ làm ăn lớn với nhau thì nói chuyện kiểu lớn mà ví dụ bảo hiểm bây giờ trầy chút xíu rồi thôi bây giờ có chịu không bây giờ tôi chạy chút xíu vậy nè ông bán thì tôi mua ông bán thì tôi nách luôn chứ ông ấy nó thật sự có những người người ta làm việc rất là máy móc các bạn nói thôi em bán bảo hiểm cho anh nhưng mà chỗ đây em tính nha <laughs> nói nghe thấy ghét nếu mà cái chỗ này không tính đúng không 200 ngàn sợ này làm không luôn thằng thằng thằng quay phim nó đang làm xe đó các bạn cái cái này nè ra liếm một cái sạch bon gì đâu liếm bằng quá chất chứ <laughs> liếm một cái lưỡi vậy các bạn đó xong rồi cái cũng chụp hình chụp hiếc này nọ coi số số sườn số máy số khung đồ đúng không coi à, coi số máy số khung rồi coi km đồng hồ rồi nó coi tờ lưa á bạn ơi nó thật sự anh mua nhiều cái bảo hiểm rồi tới làm hết rồi giờ em mà anh là thuộc dạng là à, là, là, là, sống là có nghĩa có tình trước sau như một rồi em coi mấy đâu đi cấm lợn nó gì nó hỏi câu này mới sắp thôi các bạn anh ơi có cà vẹt đây không anh không, trên mạng em hỏi coi đây là một tỷ rồi đó em <laughs> trên mạng em hỏi coi đây là một tỷ rồi đó đó đó nhưng mà thôi chuyện đó là chuyện ngoài lề à quên cái vụ mà lóc đau đúng không lóc đau là là là là không mua là hợp lý đúng không các bạn hợp đúng không không lẽ giờ lóc đau tôi lóc đau bốn tháng rồi tôi, tôi, tôi mua bảo hiểm xong rồi tự nhiên cái bảo hiểm tôi mất hạn 4 tháng đâu có ai làm chuyện khùng đó đúng không các bạn đó nên mình sống mình có đẳng cấp nhưng mà cái đẳng cấp mình nó phải hợp lý thêm cái hợp lý nữa nè bây giờ nó thật sự bạn công ty bảo hiểm chắc cũng vả lắm rồi cái là gì, gì nói gì đón thôi nha chứ biết nó vả hay không vả bây giờ mua bảo hiểm này chưa ra tiền nữa bạn nó có chính sách là trả chậm 30 ngày wow nó chính sách trả chậm 30 ngày xong cái mình hỏi cái nói ôi giờ cái xong cái anh nhắn tin lệnh hỏi à, về chính sách trả chậm nó còn hiệu quả không cái nói còn anh không lẽ tính trả chậm hả nó cho trả chậm ngu dưỡng trả bà đó nó cho trả chậm ngu dưỡng trả đó đầu lý bình thường đúng không này này mua ngày 2 tháng 10 ngày ngày ngày 1 tháng 10 giờ ngày mấy rồi 16 7 gì đúng không nó nửa tháng rồi chưa tới tiền cho nó nói chứ mai thứ hai đầu tuần chuyển tiền cho nó đi giỡn hoài à, rồi vậy thì cái xe này của tôi mua 7 tỷ không không 7 tỷ 2 mà làm tròn 7 tỷ đi cho nó cho nó, nó gọn nhưng mà giờ á con này là tháng có con này là năm thứ tư rồi đúng không năm thứ tư rồi mua hồi đông hình như năm thứ tư thì thứ ba thứ tư gì đó thì bây giờ nó làm bảo hiểm tôi có 5 tỷ rồi bạn 5 tỷ tức là sau tức là lần nào lấy xe rồi tôi đền tôi 5 tỷ tôi hiểu rồi đó không biết đúng không nha nhưng thật sự tôi nghĩ chuyện mất xe hơi chuyện nó khó có lắm bạn xe của mình mình cũng cho tài xế nó chạy từ lưa hộp dưa rồi uh, giấy tờ đầy đủ rồi nó cầm đi nó bán thì chắc nó bán được nó bán được nó bán, nó bán rồi đúng không mình tôi nghĩ chuyện mất xe hơi chắc nó hơi bị hiếm còn mấy cái màn thủy kích thủy cót gì đó thì nó đền không trăm phần trăm đâu chút tôi có cái uh, hợp đồng á hợp đồng thì mới chi tiết đúng không còn cái cái giấy bảo hiểm chắc nó không chi tiết nhưng mà thôi nói cho bạn biết là tôi đã mua tiếp tục bảo hiểm cho con này đó và tôi mua bảo hiểm là tôi mua bảo hiểm xịn luôn đó không tại vì đối với mình á cái con mạch trắng đó là kỷ niệm là ký ức đừng có ai hỏi tôi chị bán xe xe này mốt chạy nát nồi nát đồng nát nồi nát đá đó tôi sửa chạy hoài luôn mà chạy không nổi nữa tôi sẽ làm một cái gara cái mộ cho nó luôn đó thiệt đó, cái cuộc đời của Duy Nguyễn nó gắn liền với con mẹt trắng nó ra đường nó gặp xe kim chúa kìa xe kim chúa kìa ồ kim chúa ở đâu kim chúa đi khách sạn này kim chúa đi khách sạn kia à kim chúa chở nhỏ tóc ngắn chở cho tóc dài ủa sao chở nhọn vest trắng nhọn vest đen xong thằng nào nó ghét mình nó ê thằng Duy Nguyễn kìa đó ê duy nguyễn duy nguyễn à, không à, ghim chúa ghim chúa em hâm mộ anh còn cái thằng đi qua đường lườm mình nó không biết nó muốn gì nữa kệ đi <laughs> à, bây giờ nguyên tắc là mình làm video ngắn gọn thôi các bạn mình chia sẻ bạn mình đã mua bảo hiểm và mình sẽ mua con mẹ cóc mình cũng mua con mẹ cóc mình cũng mua luôn ủa mà con chém hơi lố con mua không ta không ta bữa nào kiểm tra đi các bạn mẹ cóc hôm nay mấy năm rồi ít chạy lắm đây mà trước khi á mà mình nói mình phải có dẫn chứng đúng không mình cho bạn coi được cái ờ, cái cái, cái tủ quyền lực của mình à, mình lấy um, số ấp bảo hiểm cho bạn coi luôn quay mé mé thôi mày tiền nhiều lắm mày <laughs> nghe mé rồi nè không đây có lộn phải này phải này lộn mày bí mật bí mật giấy tờ ờ, cầm xe rồi lum la được ok rồi xong đó, mình chơi là phải chơi nét gì đó coi chừng lộ clip sau nha clip sau nó còn liên quan tới cái này nữa Ê, chết mẹ mày em tao đâu rồi má đừng có chĩa máy quay nữa ba biết vậy được rồi mày làm tao hồi hộp tao lộ giấy thì tại hôm nay nó nhiều giấy bí mật lắm mà đây về đi mệt <laughs> làm hồi hộp á, ok rồi đây một cái điều mà tôi không thích ở Việt Nam ở chỗ này không thích ở Việt Nam mà không thích ở cái điểm này nha các bạn đó là giấy tờ quá nhiều bạn giấy tờ quá nhiều đối với tôi đó là sự chậm phát triển thật mà đi xe cầm bốn loại giấy đó là nội dung video tiếp theo cho các bạn đây rồi mình à, sẽ à, mình sẽ khép lại video ở đây để cho mấy bạn à, media bạn, bạn vô quay đi à, bảo hiểm của hãng nào đúng không hãng BVI nha các bạn hãng dầu khí Việt Nam wow. mình không chơi thôi mình chơi là chơi cặp à. bởi vì mình mà đã chỉ dịch vụ rồi là không bao giờ có ngày trở lại yes. giống như cái vụ mà bạn biết cái vụ mà cái bồn tắm tôi chưa mấy cái thiết bị gì vệ sinh đó cơm không lành canh không ngọt với cũ nữa đập hợp đồng mới cho cho mới hai trăm mấy chục triệu liền chỉ wow. chỉ là bằng những đoạn chat trên mạng thôi chẳng biết showroom ở đâu chẳng biết nhân viên là ai chẳng biết giám đốc là ai chẳng biết cái hàng này có hay không có chỉ bằng những đoạn chat trên mạng thôi Duy Nguyễn đã xuống một hợp đồng uh, thiết bị vệ sinh hai trăm mấy chục triệu và chắc chắn là sẽ có clip bạn đây rồi mấy em cứ quay đi dầu khí là giàu quá không không gì ngoài tiền đúng không ủa đâu có hổm nó nói bữa hổm nó nói mình là xe mà nó khai 5 tỷ giờ khai bốn tỷ gửi ô làm ăn vậy đó chết mẹ bút xa gà chết rồi ba ơi thôi cãi bà nó đi nhiều nhiều mệt quá xe của tôi tôi không có bán đâu mấy tỷ cũng được hết á thì à, cái giá trị xe bảo hiểm này sẽ giảm dần theo thời gian nha các bạn lúc mà Duy Nguyễn mới mua con xe này là bảo hiểm của Duy là một trăm mấy chục triệu đó rồi xong rồi tháng cái năm sau nó giảm xuống nó giảm xuống còn à, còn trăm hay là chín mấy gì đó xong rồi năm sau nữa nó giảm xuống còn tám mấy còn bây giờ hình như là nó bán anh duy bảy mấy triệu cái, cái cái tiền bảo hiểm đó mà giá đi xe nó giảm dần wow. thôi còn cái bảo hiểm năm đầu là mẹt tặng đó tại vì nói chung là có điêu điêu với nhau đúng không anh là kêu eo lớn mà nói chung là thật sự điêu với nhau cái bữa cái bữa à, bật ti xe này nọ hay tất cả thứ cái xe này anh không trả giá một cắt wow. thật anh mua hàng không trả giá bạn bởi vậy anh cũng anh không muốn tạo ra một cái tiền lệ để để khách hàng vô bbt trả giá đó nhưng mà ngược lại hãng xe tặng cho anh cái bảo hiểm à, năm đầu á là trăm mấy trăm là trăm trăm mấy không nhớ trăm mười hay trăm trăm lẻ mấy hay trăm mười mấy gì đó nó đại loại là vậy các bạn giá trị bảo hiểm nó sẽ giảm dần theo thời gian còn à, khi mà bạn bị một cái cây tai nạn xảy ra thì à, tùy vào tình hình thực tế tùy vào khai báo tùy vào abc các kiểu rồi à, bảo hiểm nó sẽ trả tiền cho bạn và nha các bạn đó là thật sự là cũng có những cái cây à, tai nạn lớn mà bảo hiểm đã trả tiền cho duy nhưng mà chỉ có cái cây mà hồi, hồi năm 2012 á ổ lộn 2020 năm năm ngoái đó thì là duy ăn ăn đủ một cú luôn nha các bạn rồi hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài